à nhót cực ngon vừa mới hái ở vườn xong chọn quả ngon nhất em ừ, không được không được, được. Thực ra những cái quả tại vì nó nóng quá ấy mà nóng quá dập một tí là là là là là nó sẽ hết con này không được con này bị dập rồi này lấy con này đi trà lên quần ừ. wow wow wow uh. wow tuyệt vời ai chảy nước miếng rồi ơ cô giáo đến bây giờ mà lại cần tạm biệt mẹ mẹ là sao Yêu, kỹ nè trà kỹ nè trời ơi ngon quá bắt đầu nặn nhé bố ăn thử nhau không bố thử nhau không ăn thử nhau <laughs> không quay video phát uhm. Ừ. Ừ. Ừ. Uhm. Uhm. Uhm, ảo thuật. Uhm chua quá à. ngon